Trong video hôm nay, em xin giới thiệu đến anh em về các dòng phụ kiện của công ty Factor Việt Nam à, và anh em đang được quan sát trên màn hình đây là một à, dòng sản phẩm đó là lưỡi cắt nhôm à, của chúng ta hay thường sử dụng trong các con máy cắt nhôm hai đầu đấy ạ. À. Thì à, lưỡi cắt nhôm này hiện tại của công ty Factor Việt Nam là hàng nhập khẩu nguyên chiếc à, với thương hiệu đó là lưỡi cắt nhôm Wagen à, sử dụng hệ thống công nghệ của Nhật Bản với à, hiện tại anh em đang được nhìn thấy thì ờ, lưỡi cắt này hiện tại có đường kính là 450 thường dùng cho các dòng sản phẩm như là 08m, 09 m và các dòng sản phẩm từ đời 08 trở lên thì sử dụng lưỡi cắt này thì ngoài lưỡi cắt ờ, Wagen 450 thì công ty Factor Việt Nam còn cung cấp các ờ, lưỡi cắt Wagen đường kính 400 hoặc là đường kính 500, 550 công ty Factor đều cung cấp đầy đủ Ờ, cái dòng sản phẩm ờ, lưỡi cắt nhôm Wagen này thì ờ, hiện tại có một có 120 me và ừ, trục phi của nó là trục phi 30 anh em có thể quan sát đây trục phi 30 ạ à. và trên dòng sản phẩm này thì sẽ in chìm cái logo cũng như là thương hiệu uh, của cái uh, thương hiệu lưỡi thì anh và các thông số kỹ thuật anh em có thể quan sát kỹ đây uh, Wagen đây là đường kính 450 uh, và uh, trục phi 30 g 120 mm và khách chìm đây là bay Bentec ở trên ờ, cái dòng sản phẩm này và các me của các dòng sản phẩm anh em có thể quan sát cái các me này được ờ, thiết kế và được đính rất là tinh xảo ờ, rất là sắc nét đảm bảo cho anh em làm việc lâu dài ổn định à, về cái vấn đề mặt cắt thì sẽ không có bị tình trạng đó là ba viên nổ nhôm hay là mấp nhôm anh em nha và phía bên đây là một cái vali lưỡi cắt À, một là cái sản phẩm thương hiệu độc quyền của công ty Factor Việt Nam à, và sản phẩm này thì sẽ được à, đó là cái lưỡi cắt nhâm này sẽ được đựng trong một cái vali lưỡi cắt xịn sò như thế này anh em nha thì đây là một cái lưỡi rời ở bên ngoài để em sẽ mở cái hộp vali lưỡi cắt này ra cho anh em được quan sát kỹ hơn về dòng sản phẩm này thì cái hộp này được thiết kế rất là chắc chắn Ờ, với hai cái khóa ở phía bên trên giúp là bảo vệ được cái ờ, lưỡi cắt cho anh em ở bên trong thì có rất là nhiều cái lớp bảo vệ để tránh cho tình trạng đó là lưỡi cắt của mình nó bị ờ, chảy xước và đây là một cái tờ giấy ghi thông tin thương hiệu của máy hoàn toàn là chữ được viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật nè anh em nha và đây là cái lưỡi cắt à, còn nguyên ở trong hộp đây mọi lưỡi cắt đều được uh, khắc chìm cái uh, thông tin ở phía trên thì ngoài cái ờ, sản phẩm đó là lưỡi cắt nhôm ấy thì ờ, công ty ờ, Factor cung cấp như anh em biết thì sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các ờ, dòng máy ờ, trong một dây chuyền sản xuất máy cửa nhôm thì ờ, ngoài ra thì sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các phụ kiện đi kèm như là lưỡi cắt nhôm qua gen hoặc là dầu làm mát lưỡi cắt hoặc là các sản phẩm dao phai hoặc các sản phẩm phụ kiện khác đi kèm trong lĩnh vực làm cửa làm nhôm kính để cho anh em có thể là Ờ, dễ dàng đầu tư sử dụng các dòng sản phẩm này thì sản phẩm của công ty Factor là sản phẩm hàng nhập khẩu hoàn toàn 100% ờ, nên anh em cứ yên tâm về cái vấn đề ờ, chất lượng sản phẩm À, và khi anh em lựa chọn mua cho mình những cái dòng sản phẩm hoặc là những cái dòng phụ kiện như là à, lưỡi cắt nhôm à, hay là các à, dòng sản phẩm dao phai ấy, thì trên thị trường hiện tại cung cấp rất là nhiều và rất là nhiều nơi họ bán thì vì thế thì à, anh em khi mua hãy à, chú ý quan tâm đến cái à, vấn đề chất lượng của sản phẩm xem là có đúng chuẩn hay không có phải hàng nhập khẩu hay không và sử dụng có được ổn định và lâu dài hay không à, và cái thứ hai là cái đơn vị à, cung cấp cho anh em ấy có uy tín hay không có đảm bảo các điều kiện ờ, bảo hành về sản phẩm cho anh em về ờ, các vấn đề sau này vì ờ, sản phẩm thì cái chất lượng của nó sẽ đi đôi với cái giá thành nên là anh em chọn mua cũng hãy cân nhắc cho mình để một lần mình mua sản phẩm thì mình sẽ sử dụng được lâu dài đỡ phải tốn thời gian ảnh hưởng đến công việc và chi phí đầu tư của mình và em nhắc lại đây là dòng à, sản phẩm à, lưỡi cắt nhôm Wagen à, công nghệ của Nhật Bản của công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Đây là thương hiệu lưỡi đang được bán chạy và đang được khách hàng sử dụng nhiều nhất trên thị trường Việt Nam hiện tại và anh em nào có nhu cầu hoặc là ờ, muốn biết thêm các thông tin chi tiết khác về những ờ, dòng sản phẩm ờ, khác tại công ty Factor Việt Nam thì liên lạc với số điện thoại phía bên trên màn hình liên lạc cho em like 0787 291 188 để được hỗ trợ thêm thông tin và tổng kho của công ty em thì ở ngay gần bến xe nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội và gần ở khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh anh em nào có thời gian thì ghé qua tổng kho của công ty Factor để được thông tin và hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn anh em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.